pháo hoa một năm trôi lướt qua chuông ngân bâng khuâng bỡ ngỡ một năm mới tờ lịch đã gỡ ra ngày ba mươi đã qua bay xa mang đi những vui buồn của tôi chắc đôi tay khấn thi thầm hướng về tổ tiên xin phù hộ con cháu tràn hòa từng nhà ga ngóng đợi tàu đi từ chân trời ánh mắt xa xăm qua ô cửa mùa xuân nhà ta đun lá thơm gội đầu ngày cuối năm nước ấm thanh tao cuốn hết điều lo lắng hai người chúc mừng năm mới xuân an vui chúc mừng năm mới xuân vui tươi sao hòa rơi phú bỗng ta thoáng buồn đất trời gặp nhau trong sao hoa cho ta về tuổi thơ mẹ làm cơm tất niên đồ xôi và cuốn nem bánh trưng mứt tết hân hoan tiệc đoàn viên ông bà cười tết về rồi tóc thêm bạc hơn ông xoa đầu con cháu tay bà chưa những bao lì xì đang lớn lên đuổi nhau chạy khắp sân háo hức năm nay ai sống nhà mình đây nhà bên hàng xóm thân cửa nhà sơn mới tinh đón khách chúc tết cho nhau niềm may mắn chúc cho nhau là chim vút bay la la la la la la mà vì sao tháng riêng là mất? trong sao hoa lỗi lầm tha thứ không phân vân nguyên vẹn niềm vui năm bên nhau chúc mừng năm Mama.